báo cáo thực hiện nghĩa vụ hợp đồng lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy chế, quy định, quỹ hỗ trợ của công ty Điện lực Hưng Yên năm 2021. 1. Về tình hình kết quả tổ chức hội nghị người lao động các đơn vị trực thuộc công ty. Thực hiện chỉ thị liên tịch số 7032 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc năm 2021 ngày 4 tháng 1 năm 2021, Ban Thường vụ Công đoàn đã phối hợp với Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên ban hành chỉ thị liên tịch số 25 về việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021. Từ ngày 11 tháng 1 năm 2021 đến ngày 1 tháng 2 năm 2021, có 22 trên 22 đơn vị trực thuộc công ty đã hoàn thành tổ chức hội nghị người lao động năm 2021 của đơn vị đảm bảo kế hoạch đề ra. Hội nghị người lao động các đơn vị diễn ra sôi nổi, phát huy dân chủ cao, thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định và đã bầu được 123 đại biểu đi dự hội nghị người lao động công ty. Các kiến nghị từ hội nghị người lao động các đơn vị trực thuộc gồm 13 đơn vị có kiến nghị. Toàn bộ các ý kiến kiến nghị đã được chuyển tới đồng chí giám đốc công ty xem xét giải quyết và giải đáp trước hội nghị hay lớn về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, các quy định, quy chế của doanh nghiệp. Nhằm thực hiện tốt chức năng giám sát hoạt động của doanh nghiệp, Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã tham gia vào các hội đồng của doanh nghiệp để xây dựng chương trình hợp tác, kế hoạch sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Bên cạnh đó, Ban chấp hành công đoàn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của nhà nước trong doanh nghiệp, qua quá trình kiểm tra, giám sát, có thể khẳng định công ty Điện lực Hưng Yên đã thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Bộ luật Lao động, các quy định của nhà nước, thỏa ước lao động tập thể, cụ thể là một nhỏ về việc thực hiện hợp đồng lao động, đảm bảo 100% người lao động được ký hợp đồng lao động theo đúng luật. Tổng số hợp đồng lao động đã ký đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 là 755 lao động. Hai nhỏ về việc đảm bảo quyền lợi người lao động. Về tiền lương, công ty đã ban hành sửa đổi quy định trả lương khối sản xuất kinh doanh theo yêu cầu thực tế. Việc thanh toán các khoản tiền lương, tiền thưởng an toàn điện tháng, quý và các dịp lễ Tết cho các đơn vị, cho người lao động đảm bảo thời gian, công tác quyết toán tiền lương đều giải quyết dứt điểm. Đối với khối sản xuất kinh doanh điện, Công ty đã áp dụng trả lương theo KPI đối với các phòng chức năng, trung tâm, điện lực, tạo động lực, tính tự giác và tinh thần trách nhiệm của người lao động đối với công việc được giao. Bình quân thu nhập của người lao động năm 2020 dự kiến là 23,8 triệu đồng một người một tháng, bao gồm cả lương sản xuất kinh doanh khác. Đối với khối sản xuất kinh doanh khác, Công ty thực hiện trả lương theo quy định trả lương khối sản xuất kinh doanh khác ban hành kèm theo quyết định số 516 QĐ PCHI ngày 17 tháng 2 năm 2020. Năm 2020, tổng số tiền lương từ hoạt động sản xuất khác đưa vào quỹ lương sản xuất kinh doanh khác của công ty là 26,062 tỷ đồng, góp phần nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên toàn công ty. về chế độ nâng bậc lương cho người lao động, năm 2020 nâng bậc lương cho 215 lao động, trong đó nâng bậc lương chuyên viên chính 2 người, nâng lương chuyên môn nghiệp vụ 64 người, nâng lương chuyển xếp lương công nhân 145 người, nâng lương trực ca vận hành 4 người. Việc xếp lương, nâng bậc cho người lao động thực hiện kịp thời, đúng chế độ, đúng thang bảng lương. Về trang bị bảo hộ lao động, dụng cụ an toàn – công ty đã thực hiện trang bị bảo hộ lao động, trang phục làm việc cho 100% người lao động tại công ty, đảm bảo phù hợp với chức danh công việc và nhiệm vụ được giao. Đặc biệt đối với các công việc lực lượng lao động đòi hỏi tính chất an toàn cao, công ty đã trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ an toàn và phương tiện bảo hộ lao động cá nhân. Về chế độ bảo hiểm xã hội, 100% người lao động của công ty tham gia chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Tổng số tiền đóng bảo hiểm xã hội năm 2020 toàn công ty là 25,789 tỷ đồng. Năm 2020 có 11 người nghỉ thai sản, có 31 người hưởng chế độ vợ sinh con, có 15 người nghỉ ốm được Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên chi trả tổng số tiền là 0,754 tỷ đồng. Số người lao động nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội là 5 lao động. Về chế độ nghỉ có hưởng lương, các ngày nghỉ chế độ như nghỉ kết hôn, vợ, chồng. Còn kết hôn, nghỉ ngày lễ, Tết, nghỉ khi bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ hoặc chồng chết đều thực hiện nghiêm túc và được trả lương đầy đủ. Năm 2020, toàn công ty có 125 người nghỉ phép. Về công tác đào tạo, bồi huấn nghiệp vụ cho người lao động, Năm 2020, công ty đã tổ chức 139 lớp đào tạo bồi huấn cho 3.930 lượt người tham gia. Tổ chức kiểm tra sát hành nghề có 211 người, thi giữ bậc có 135 người, thi nâng bậc có 69 người, 18 bậc cao, 51 bậc thấp cho công nhân viên các nhóm nghề. Kiểm tra ứng dụng công nghệ thông tin theo vị trí chức danh công việc có 541 người. Kiểm tra định kỳ quy trình kinh doanh có 562 người về công tác y tế, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, công tác chăm sóc sức khỏe định kỳ cho người lao động thực hiện theo đúng luật lao động và theo quy định của tổng công ty. Trong năm, công ty đã tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong toàn công ty và ra thông báo trong toàn PC Hưng Yên. Thông qua kết quả khám sức khỏe, đề xuất với lãnh đạo bố trí công việc phù hợp với sức khỏe của người lao động người lao động có sức khỏe yếu loại 4, loại 5 được bố trí đi nghỉ điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động theo chế độ của EVN NPC về công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của EVN NPC về công tác phòng chống dịch COVID-19, xây dựng kịch bản và phương án phòng chống dịch COVID-19 để áp dụng trong toàn công ty. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 theo yêu cầu của EVN NPC tiếp tục theo dõi sát sao tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 để thực hiện các biện pháp phòng chống hiệu quả. Về công tác quan trắc môi trường và vệ sinh môi trường làm việc, phối hợp với Trung tâm Y tế Môi trường Lao động, Bộ Công Thương quan trắc môi trường, kiểm tra đánh giá tâm sinh lý người lao động Economy tại 9 điện lực và đội quản lý vận hành lưới điện Cao Thế Hưng Yên. Phối hợp với đoàn kiểm tra 5S đi kiểm tra việc chấp hành quy định vệ sinh lao động, công tác phòng chống bệnh dịch kiểm tra việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể tại các điện lực và các trạm 110 kV. Về cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, Đến nay, các trụ sở làm việc từ công ty đến các đơn vị trực thuộc đã được xây dựng mới hoặc cải tạo lại khang trang hơn, trang bị đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị làm việc cho người lao động – xây dựng mới, hiện trường để phục vụ đào tạo thực hành cho người lao động. Tất cả các đơn vị cũng như trụ sở công ty đều có bếp ăn tập thể đảm bảo an toàn vệ sinh cho người lao động. Về việc cải thiện đời sống tinh thần, công ty phối hợp với công đoàn thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động như tổ chức các lớp luyện tập thể thao, tennis, yoga, bóng chuyền hơi và trang bị bổ sung dụng cụ thể thao để cán bộ công nhân viên có điều kiện rèn luyện sức khỏe sau giờ làm việc về các đảm bảo khác cho người lao động năm 2020. Người lao động đến tuổi nghỉ hưu, nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi, nếu có nhu cầu sẽ được nghỉ trước 3 tháng, được hưởng các chế độ như làm việc bình thường để được bàn giao công việc. Trong năm 2020, có hai cán bộ công nhân viên nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ đãi ngộ, tuyển dụng con và làm việc. 3. Về việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, nội quy các quy định, quy chế của doanh nghiệp. Chuyên môn thường xuyên phối hợp với tổ chức công đoàn phổ biến quán triệt các nội dung của thỏa ước lao động tập thể, nội quy, các quy định, quy chế của doanh nghiệp đến người lao động để người lao động nắm chắc và nghiêm túc thực hiện. Thời gian làm việc và thời giờ nghỉ ngơi được thực hiện đúng quy định. Tiền lương, tiền thưởng, quỹ phúc lợi và khen thưởng được thực hiện đúng quy chế của Tổng công ty, Công ty Điện lực Hưng Yên đảm bảo 100% người lao động của công ty được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Người lao động trong công ty được trang bị bảo hộ lao động cá nhân đầy đủ, đúng theo quy định của tổng công ty. Trong năm, các phòng chức năng công ty phối hợp với các điện lực đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm cán bộ công nhân viên vi phạm quy trình và nội quy lao động, đảm bảo tính răn đe và giữ nghiêm kỷ luật lao động trong sản xuất kinh doanh. Công tác văn hóa doanh nghiệp đã có tác dụng tích cực lên ý thức và hành động của cán bộ công nhân viên. Văn hóa lãnh đạo được triển khai giúp tạo ra một bộ máy điều hành chuyên nghiệp và hiệu quả Cùng với đó, công ty đã đổi mới ứng dụng đào tạo trực tuyến, để mạnh việc xây dựng các bài giảng tại địa chỉ elearningpchi.wordpress.com với 150 bài giảng trong các lĩnh vực. Ban chấp hành công đoàn công ty tổng hợp và báo cáo trước Hội nghị người lao động công ty Điện lực Hưng Yên năm 2021 trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu đã chú ý theo dõi.